à, bây giờ gỏi thì linh đã làm xong tất cả cái này nè à, bro, à, cô à, ờ, corobi su hào à, hành thì mình đã ướp xong rồi à, gàm đó. gì chứ ngoài vườn của Linh có quá trời bông hành luôn mình sẽ hái vào để mình à, làm cái gỏi với lại trái đào nha cả nhà nhiều lắm xin chào cả nhà đã trở lại kênh của Linh à, Hôm nay Linh bắt trước cái ờ, trend à, gỏi măng cục ở Việt Nam Nhưng mà rất là tiếc Linh không có măng cục ở đây để làm gỏi măng cục Tuy nhiên Linh phát hiện ra mình có thể làm gỏi từ một loại trái cây khác Và hiện giờ đang là bắt đầu mùa của loại trái cây này Đó là trái đào Và làm cái trái đào này á thì mình mua cái loại mà còn sống sống với cả nhà hơi chua chua đó chứ đừng có mua loại ngọt quá ngọt quá nó thường á tại vì bên linh đó là không phải là cái ờ, xứ sở của cái loại trái cây này cho nên nếu mình chọn cái loại trái cây mà nó chín rồi đó nó sẽ bị mềm nó sẽ không ngon nữa và linh có ờ, mua cái ờ, hành ngọt nhiều củ hành ngọt lắm nhưng mà linh chỉ làm cho cái nhà mình ăn thì mình làm một củ thôi và củ uh, korabi cái này là cô Ruby tiếng Việt của mình phải là su hào không cả nhà tại vì linh uh, lúc mà linh giới thiệu cho cả nhà đó trong đầu linh chỉ cái từ cô Ruby thôi linh không có nhớ cái từ tiếng Việt nhưng mà linh nhớ lại đó là như là uh, su hào đúng không cả nhà của mình um, cho một tí cái uh, dưa leo thì linh không có nhà linh hiện tại không có dưa leo lớn và linh cũng không có thích ăn dưa leo lớn linh thích dưa leo chuột như vậy thôi cho nó có tiếng màu xanh và ớt à, linh chưa có tháo cái cái cái giá tiền của trái ớt này ra ừ, trái ớt sừng trâu này như thế này nè cả nhà và mọi người biết cái trái linh mua nhiêu tiền không mọi người không tin được đâu đó là à, nó bán theo trái và một trái là 44 cent nha cả nhà 44 cent là uh, cho 50 cent đi ha thì là khoảng 10 uh, một một một euro á nó khoảng hai mươi mấy ngàn Việt Nam thì cái trái này là mười mấy ngàn nha cả nhà <laughs> kinh dị nhưng mà tại vì à, à thường là nhà linh đó linh có trồng ớt cay mà bây giờ hết trơn rồi cho nên linh phải mua ớt và cái siêu thị gần nhà không có ớt cay chỉ có ớt này thôi và ớt này thì con của linh nó ăn được cho nên mua luôn và bên đây nè mọi người thấy không nãy giờ đó quên cái nhân vật này nữa đó là hoa hành tại vì à, cái hành của mình thì mình cũng ăn được và cái hoa cái nó cái búp búp á, nó cũng là cái ờ, cái kiểu giống như hoa bóng hẹ của Việt Nam mình đó cả nhà thì à, Linh như các anh kia nói là cái hoa hành bỏ lên salad rất là ngon cho nên hôm nay Linh sẽ thử mình cùng nhau bắt đầu làm cái này ha Linh đi rửa thì cái quá trình rửa Linh sẽ không cho mọi người xem tại vì nó ồn ào và nó mất công quá à, Linh sẽ cho mọi người quay lại với mọi người sau Vừa rồi á, Linh còn quên giới thiệu cho mọi người ba cái gia vị đặc biệt là gà à, Linh cũng bắt trước á, Linh mua gà Tại vì à, Linh thì thích ăn tôm hơn Tuy nhiên gà thì con Linh nó sẽ ăn dễ hơn Tại một đứa không thích ăn tôm đó cả nhà Thì cái gà này là cái um, đai phi lê Cái phần không phải là cái kiếp phi lê Cái không phải là cái cái phi lê gà mà cái chỗ này nó có hơi mở mở một chút với Linh thích hơn giá của nó là một ký là 23 euro 58 cho 24 đi ha cả nhà hả thì cái ờ, dĩ này Linh mua là 8 euro 96 cent còn đây là đậu phộng cái bịch đậu phộng này Linh mua là 300 gram nó nó nó nó vào một bịch như vậy nè 300 gram là 2 đồng 49 cent và bên này á, là ờ, cái ờ, nước giấm đường Linh đã pha rồi tại vì cái đường này á, linh ờ, xài bằng cái đường màu vàng á đường vàng cho nên mọi người thấy nó hơi cái màu nó không được trắng nhưng mà linh thích cái vị của đường vàng hơn trong cái clip này linh sẽ không ờ, nói về cái chuyện làm nước mắm nha tại vì mỗi người có một cái phương pháp làm nước mắm và linh thì không phải là giỏi nấu ăn cho nên linh chỉ chia sẻ cái gỏi ờ, đặc biệt này thôi chứ không có chia sẻ về phương pháp nấu ăn đã vừa cho à, đừng có bị hành nó nồng cái nhà thì cái hành này á nó ngọt mọi người à, không biết bên Việt Nam mình có cái củ hành kiểu như vậy không tại vì ở bên Việt Nam mình hồi xưa Linh còn ở Việt Nam á, thì Linh thấy thấy cái củ hành nó gọi là hành à, nhỏ nhỏ đó cả nhà cao lắm thì nó to to vậy thôi chứ không có không có quá lớn như vậy hoặc là Linh không biết nha cả nhà ha thì Linh sắc thật là mỏng ra để một tí xíu á, Linh ờ, bóp với lại à, muối rồi cho nó bớt hăng đi cái vị hành và Linh sẽ ngâm vào giấm mình á thích về làm về hướng dẫn nấu ăn lắm nhưng mà cái cái cái tài năng nấu ăn của mình nó quá là giới hạn đi cho nên mình không có dám mình chỉ có giỏi nhất là <laughs> đi chơi thôi và cũng uh, uh, review về chỗ này chỗ kia thì linh thích hơn tại là thật ra là bận rộn quá đó cả nhà uh, rồi hồi xưa ở Việt Nam cũng bận như vậy và um, thường là ở Việt Nam mình đi làm xong cái uh, mình chỉ nấu những món đơn giản mình ăn thôi còn những món mà khó quá thì mình chạy ra ngoài đường mình ăn cho nó nhanh cả nhà nhớ bóp muối cho nó thấm thấm một chút nhưng mà đừng có ờ, nhiều quá thì nó bị mềm đó cả nhà cả nhà bóp là chủ yếu là để cho nó bớt hăng thôi và sau đó thì mình ờ, xả với nước lạnh nha bông hành thì mọi người nên ngắt cái nụ của nó ờ, ra một tí và sau đó mình ngâm với lại muối nha cả nhà tại vì á với linh á, thì linh nghĩ là à, mình ngâm á, cho nó ờ, thí dụ mà có trứng của côn trùng đó mình rửa thì nó sạch chứ thật ra cái bông này mình trồng ở nhà nó mọc tùm lum hết trơn á không có ờ, một cái hóa chất nào đâu mình ăn rất là yên tâm nhưng mà mình ngâm chủ yếu là cho nó sạch trứng của côn trùng á linh sợ cái côn trùng <laughs> chui vô bụng mình nó làm cho mình đau bụng thôi cái màu tím này lên đẹp quá cả nhà ha, lên cái hình đẹp ơi là đẹp và đây là cái ờ, tô mà um, hành linh đã ngâm giấm rồi nè chút xíu nữa vớt ra cho nó uh, ráo nước cái này thì mình ngâm một chút rồi mình rửa lại củ korabi mà linh đã rửa và uh, gọt vỏ sạch sẽ rồi thì mình cũng cắt cái miếng thật là mỏng sau đó thì linh cũng sẽ bóp sơ với là muối và à, ngâm lấy một tí giấm đường cho nó à, thấm vị giống như là cái củ hành vậy đó cả nhà mình sắc mỏng mỏng thôi à, cho nó dễ ăn mình có cái bằng bào nữa mà lười quá đi sắc mỏng như vậy nhá rồi mình à, sắp lại và cái à, cái củ à, cái củ này á nó ăn nó rất là ngọt cho nên linh rất là thích ăn còn cái củ mà giống như cái su su của nhà mình đó cả nhà thì linh nghe nói cũng làm gỏi được tuy nhiên là linh chưa có thử bao giờ hết linh chỉ ăn cái củ này thôi ờ, mọi người biết không ở bên này á linh không có củ sắn củ đậu đó cả nhà củ đậu mà miền bắc của mình kêu là củ đậu đó. cho nên linh cũng lấy cái củ này nè linh nấu nước súp hoặc là linh uh, làm chả giò cả nhà đây là nhân vật chính không thể thiếu trong cái món gỏi này đó là trái đào đó cả nhà thì mình mua cái trái đào này nè mình chọn cái loại cứng cứng á nó sẽ giòn mọi người nghe cái tiếng tách tách tách tách của nó không đó. là mình sắc ra nó được như vậy và cái trái đào này thì mình bỏ <laughs> vào miệng mình ăn thôi cho nên mình cũng không có cần qua chế biến cái gì dữ lắm mình chỉ cần sắc mỏng mỏng mỏng mỏng đừng có mỏng quá tại vì mỏng quá nó mất đi cái độ giòn luôn cả nhà vừa sắc mà à, mình mình à, vừa chả nước miếng là tại vì rất là muốn bỏ một miếng vào miệng nhưng mà thôi trước mặt mọi người thì mình à, lịch sự tí đi <laughs> và mình để trực tiếp vào cái này luôn cái này chút xíu là mình trộn gỏi tại vì cái này là mình ăn đào mình ăn trực tiếp luôn rồi không có cần phải ngâm muối hoặc là uh, bóp giấm cái gì cả và cái này nó hơi chua nha cả nhà cho nên mọi người làm nước mắm hơi ngọt ngọt mặn mặn một chút đào này linh mua quá bấy đồng diễn ký quên rồi mấy năm trước thì nó rẻ hơn nhưng mà bây giờ thì tại vì ờ, ờ, đang đầu mùa và đang lạm phát nữa cho nên rất là đồ ăn rất là mắc mọi người biết không có siêu thị mà linh hay đi ờ, mua đồ hàng ngày á cái nhân viên ở đó người ta gọi là biểu tình đó cả nhà tại vì họ nói là cái gì cũng lên giá hết mà lương của họ thì không lên cho nên họ biểu tình và vì họ biểu tình cho nên không có người làm nhiều ở cái ờ, siêu thị đó và cái siêu siêu thị đó hiện giờ á cái siêu thị lớn đó nha hiện giờ thì ờ, không có nhiều thức ăn không có nhiều rau cải đâu tại vì không có đủ nhân viên thì không có ai lên kệ cả bây giờ cái gì nó cũng xảy ra hết mệt mỏi lắm đó cả nhà hả bên mình bây giờ giá cũng mắc lắm nha cả nhà mà linh thấy mọi người ăn cái ờ, cái gì nè cái gỏi này nè ừ, gỏi rồi gỏi măng cục á thấy cả triệu một ký linh cũng ngắn tiền lắm á tại vì cái triệu một ký trụ tính ra là 50 euro luôn đó mắc quá cả nhà ơi linh thì không biết linh nếu mà linh ở việt nam linh có dám ăn hay không nha tại cái miệng của linh á cũng rất là thích ăn hàng cái gì mà mới mới lạ lạ là linh thích ăn nè à. nhưng mà à, với cái giá <laughs> mắc vậy á tình cũng ngán lắm nhà mình á, thì không có ăn cái hành phi sẵn mình mua ở ngoài và à, chỉ thích ăn cái hành phi như vậy thôi cả nhà nghĩa là hành tươi mình sắc ra mình phi với lại à, dầu cho nó thơm và cái này khi mà rưới lên cái gỏi á, thì nó rất là ngon à, bây giờ gỏi thì Linh đã làm xong tất cả cái này nè à, bro, à, cô, à, ờ, corobi su hào à, hành thì mình đã ướp xong rồi à, gàm đã luộc mình có nêm nếm xong và ừ, cái à, gỏi này à, cái cái cái đào này thì mình không cần phải à, nêm nếm gì cả bây giờ thì à, phải phá tan nó rồi cả nhà ơi rồi đợi nước mắm Linh đã làm xong nước mắm này á à, à, chứ quên rồi bỏ đi bỏ đi bỏ đi mình rưới lên nha cái à, này là à, nếu mà ừ, cái tim ăn hành thì rất là thích cái này còn nếu mà ai mà không thích ăn hành á, thì à, đừng có bỏ vào mình à, à, tùy theo cái sở thích của mình nhé chứ đừng có nói ôi ờ, linh chỉ như vậy linh không có chỉ linh chia sẻ thôi chứ à, nói linh chỉ xong rồi à, mấy cái người ta mà cái người mà người ta nấu ăn ngon người ta cười linh chết luôn á còn xong rồi bỏ cái phần này vào đây là hành hồi nãy mình phi đó cả nhà nó đã nguội rồi mình bỏ vào nhé thì bỏ làm như vậy là nó làm cho nhất là gà nó bóng và nó, nó ngon hơn thì mọi người làm cái ờ, cái gỏi mà củ hành với là gà rau răm rồi đó thì nó rất là dậy mùi Linh có đậu phộng nữa nhưng mà nhà Linh không phải người nào cũng thích ăn đậu phộng cho nên không có bỏ trực tiếp vào đây và chỉ bỏ khi mà ai ăn thì bỏ vào thêm một tí rau nhé à, rồi thì mình để cho nó thấm chút và mình ăn thôi nha cả nhà bây giờ Linh thử nha cả nhà à, mình thì à, ăn đậu phộng cho nên và đậu phộng của linh á linh không có bằm nhuyễn tại vì linh không thích nhuyễn lắm nhuyễn ăn nó không có đã không có ngập cái răng ừ. linh làm thì linh thấy ngon với lại á cái đào nữa nó giống như là xoài của mình thôi không có gì ờ, không có gì mà lạ hết nha cả nhà và cái bông hành này á mình không có rất nhiều và mình không để nguyên bông mà mình kéo cái cái cái cái cánh hoa của nó ra ừ. thì mình ăn thì nó có mùi nhưng mà nó không phải là cay nồng hoặc là um, khó ăn đâu cho nên um, linh thấy cái món này ăn rất là ngon mọi người thử một lần nhé cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của linh và sau cái clip này thì mình đi chơi tiếp chứ mình không có nấu ăn nữa nha cả nhà bye bye